Vâng, ờ, xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay ờ, Minh Toàn xin ờ, kính mời quý vị và các bạn cũng như là bà con của bác xa quê à, cùng với Minh Toàn chúng ta khám phá thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ở Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh thì à, à, nổi tiếng về các cái mặt hàng điện tử cũng như là mặt hàng à, về một số mặt hàng gia dụng bởi vì là nó sát với ờ, biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc và ờ, lúc nữa thì ờ, Minh Toàn cũng sẽ giới thiệu đến quý vị bạn thích chợ chợ Móng Cái thì nó như thế nào mà để cho các cái dân buôn tập trung về chợ Móng Cái để lấy hàng à, hiện giờ thì Minh Toàn đang đi trên cái đại lộ Hòa Bình đây là đại lộ hòa bình tôi các bạn đường đào phú lộc à, đại lộ hòa bình móng cái thì ờ, theo cái cảm nhận riêng của cá nhân ờ, của mình Toàn thì ờ, móng cái đợt này rất là ít người không được sầm uất như cách đây khoảng 3-4 năm đổ về trước từ lúc mà bên Trung Quốc họ cấm biên đến giờ thì hàng hóa không biên cũng rất là ít lượng người ở Móng Cái cũng rất là ít không biết là các bạn đang à, xem video thì có bạn nào ở Móng à, Cái không nếu các bạn nào ở Móng Cái thì ờ, xin ờ, bình luận ở dưới ờ, video này để cho người biết được cái quê hương của các bạn phồn vinh như thế nào. Ở đây thì cũng có các cái tòa nhà cao tầng mọc lên phía bạn cũng không được nhiều như Hà Nội hay các cái tỉnh như Đà Nẵng nhưng mà cái móng cái như này là ừ, rất là phát triển và đây là chúng ta đang ờ, bước vào ờ, chợ chuẩn bị ở ngoài phía chợ phía ngoài thì bày bán ờ, các cái đồ khô thịt rau các đồ, đồ khô thực phẩm hình như ờ, đợt trước mình mua cái ờ, cái gì nhỉ cái ờ, cái bếp điện là ở đây đúng không nhỉ nhưng mà bếp năm kia thì mình toàn có mua một bếp tử nhưng mà tại cái quán ở đây nhưng mà chất lượng cũng thật vị là tiền nào của đấy tâm lên đây báo luôn to đầu Thank you và đây quý các bạn là cái chợ Tô Ghi ở Móng Cái có đi vào trong chợ thì không ờ, ở đây ờ, nhiều đồ điện tử nữa. Thì mời ờ, các bạn chúng ta hãy vào chợ Tô Ghi để chúng ta khám phá chợ Tô Ghi ở một cái các mặt hàng tủ rất là nhiều quần áo hết hiện giờ là 17 giờ chiều thành ra là cái sản xuất của chợ không được uh, các cái giờ có điểm ốc rất là nhiều các bạn hình như là bây giờ là cả đến giờ nghỉ của chợ chuẩn bị đến giờ nghỉ của chợ và thời gian ở Cái bây giờ là đang là 17 giờ chiều việc bạn thấy các đồ nương tử cũng như là trang ga gối đệm, các đồ gia dụng Đây là phố Vườn Trầu các bạn Đây phố Vườn Trầu Và trục đường à, này là trục đường à, Trần Phú Đây là cái phố đi bộ Đây là cái phố đi bộ của buổi tối thì ờ, hầu như là người ta sẽ cấm xe máy và sẽ ờ, cho những người đi bộ vào. Đây là phố Hoàng Quốc Việt Đây có rất là nhiều cái túi đẹp Không biết là như thế nào túi này đẹp quá nhỉ nhiều túi đẹp quá nhiều túi đẹp nhỉ túi như túi này là khoảng bao tiền hai trăm rưỡi này là hai trăm rưỡi hả da này có bền không chị có có bị có bị tóc không năm trăm còn cái này là hai trăm rưỡi xong mờ mờ sang bên trong đấy nè một ngăn nè à bên trong được hai ngăn ba ngăn dạ. cái này khoảng trăm rưỡi chị bán không chị Hai trăm nhá. Không, trăm rưỡi thì em lấy trăm rưỡi em lấy dạ, không cứ đấy thì lại không đẹp bằng cái này cái này đẹp hơn à, cái chỗ chéo chéo này đẹp hơn đúng không không cách hơn đấy dạ. một hai ba hai ba bốn lấy cái này đi lấy à ừ lấy cái gì đấy lấy cái này chị ơi cái này cái này nè cái màu vàng này nè ờ, màu vàng hay là màu đen chú có lấy không cái này hơn hay cái này hơn chút à. nào cái này đây cái này chứ rồi rất là nhiều ờ, túi đẹp mà hàng rất là rẻ và đa dạng wow Ồ oh. Thay đổi sang cái này đấy Cái này đẹp hơn này Đúng không? này nhìn phong cách đẹp hơn thế nào cái loại loại này đẹp hơn này cái này cái này à, ờ, ở ờ, không mà cái cái cái này màu đẹp quá loại này với loại này thì loại đẹp quá nhỉ Ờ, em đổi cái này sang cái này được không chị? vâng. đổi lần lần lần lần Còn em em đổi sang cái này đi. Còn tí nữa cần thiết thì em em ra mua vali sau chứ không cầm được đâu. Cũng phải mua cái nhỏ nhỏ này trước, tí nữa cơ, mua vali nữa mà mà giờ năng không cầm được cầm vào chợ nó khó ok cảm ơn chị ở đây rất là đẹp quý vị các bạn đây cái túi này đẹp quá đây gọi là chợ gì nhỉ chợ Vinh Cơ chợ Vinh Cơ Móng Cái Không thích à? Ví không? Tí thích là giá mua mua tiếp Thôi đi xem vòng lại chứ tiếng mấy một Wow, đồ điện tử nhiều quá Loa vali cao tay đây là sửa sửa đồ loa loa to nhỉ đẹp quá đây có bán cả cần câu này câu cá này chiếu gối này cái kia là chữ ờ, đầu kia là điện tử hay gì thì đằng ờ, đằng nào cũng đi giao giao để mà lúc đi xuống nhà thìn mà lúc bắt ờ, tất quý vị và các bạn khi mà chúng ta đi chợ ở mong cái thì chúng ta xem các mặt hàng những mặt hàng nào uh, chúng ta ưng ý thì là chúng ta mua nhưng mua ở đây quý vị các bạn chúng ta có thể trả giá nhé trả giá như quý biết bạn vừa thấy có những cái à, kho đòi lên 300 250 300 nhưng trả xuống khoảng 350 họ cũng ờ, bán được rồi ờ, bán trả trả nửa đấy mình Toàn đang đi ờ, vòng ờ, phía ngoài của chợ với cũng ờ, nhiều cái mặt hàng đẹp giá cả cũng phải chăng nên khi mà chúng ta đến với móng cái chúng ta hãy ờ, đến các chợ vùng đối của móng cái chúng ta xem xét trong tâm mua có thể bổ sung những cái gì mình cần thiết được chất lượng thì chưa biết được quý vị bạn à đây là chưa quần áo này trong này rất là nhiều quần áo có cả sợi giày luôn chuẩn chữ quần áo các loại đây là đường mà chúng ta đi vòng sau phía chợ rồi hiện giờ là 17 giờ 10 thành ra các ốt cũng đóng cửa trước mặt chúng ta là lại ờ, đi ra đường Trần Phú đường Trần Phú cũng bán rất là nhiều ờ, đồ quý vị bạn ở ờ, Móng Cái có một đặc ờ, điểm là bán ờ, mụ này gọi là mụ cối kia của bố đội ngày xưa ấy. đất rất là đẹp quý vị và các bạn hay bà con cô bác nhất là những bà con cô bác xa quê à, những ai mà muốn xem về những hình ảnh hay những video về quê hương của mình ở đâu thì à, xin comment ở dưới uh, bình luận ở dưới video này hãy để lại địa chỉ để mình toàn có dịp phục vụ bà con của bác xa quê muốn nhìn những cái hình ảnh về quê hương của mình trên đấy là cầu ca long rồi Thế bây giờ là vòng ngã thôi cái vân đồn này. đi thẳng kia là bãi hái vân đồn Ờ, đi hả thế sao bảo về cất cái này đây, phải hai đây đường mình Đồn này đấy đây đây 45 mình Đồn này mình ở là ở về hai Vân Đồn Vâng và xin à, nhắc lại quý vị và các bạn cũng như là bà con của bác xa quê à, Nếu bà con của bác xa quê mà chúng ta muốn xem những cái hình ảnh hay những video về quê hương của bà con của bác ở đâu Nhất đặc biệt là ở Hà Nội thì uh, Ờ, rất mong bà con cô bác hãy để lại thông tin ở dưới video này để ờ, Minh Toàn như là kênh Việt Nam Travel có thể có cơ hội để ờ, phục vụ những hình ảnh những video về quê hương cũng như là ngôi nhà thân yêu của bà con của bác xa quê đến quý vị bạn một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để xem video ngày hôm nay xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo Thank you.